đông dữ thế mà nhiều người ăn đúng rồi nó lại thêm nữa, rồi con tìm cái bên như vậy rồi không có súng này 12 viên cho đường máu tan xuống rồi nó đâu nó nó đâu rồi cái nhà đỏ nãy thấy nhà đỏ có thằng trước, trước mặt mình ấy hình như bốt không có nhà đỏ có thằng đó chết rồi nhà đó trước mặt con thằng đấy à lấy lấy rồi rồi rồi rồi là bot nó cũng nhảy đó ta bot nó cứ nhảy mà nhưng nãy là tên bot mà <laughs> lạ thật mình thấy là nó nhảy mình cũng thấy ra nhưng mà mỗi mỗi lần mình bắn vào ấy thì mình thấy là nó lại nằm cúi xuống chạy giống không giống người à, nằm xuống bơm máu luôn không đúng đó nằm xuống bơm máu luôn có giảm thanh depper nè tôi không bắn giảm thanh bắn xuyên trường cho đủ kill đủ kêu Ờ, đủ kêu để để tăng ờ, tăng gì ạ à? đủ kêu là để tặng tặng skin màu bốn tặng skin đó à, có thứ 18 kill nữa à kiểu như là kiểu như là nó thử thách trên kìa gần kìa gần kìa gần có kìa đóng ba đây nào đóng ba trên này nào đây là cái nó qua rồi trên lầu có nón ba đấy à, tí là lấy nghe không nghe không có trên đầu trên mà không ừ. trên lầu hay là trên sân tượng sân thượng sân thượng sân thượng ủa bên đây có cái giáp ba nè tôi lượm giáp ba nào cũng hay luôn cho tôi đứng cái giáp ba này nha supplies. Quân được ba không hay đâu trời. Quá hay mà. là nó ba đó nè <laughs> nhiều quá mỗi thiếu mẫu thôi Đúng, giảm thanh này giảm thanh tiếp bên này. khó chưa chỉ tơ ít ít cá trong này nè ít cá ta Ừ. à, cứ cứ cứ bắn cứ bắn được nhiều là nó sẽ ấy á cứ bắn được nhiều là nó sẽ được tặng à, tặng skin súng á nhiều kill ấy nhiệm vụ á đạn xanh này 18 18 18 này đạn xanh ở đằng sau này supplies. Got. trời nóng ba nữa dạ dạ phải gói cóp nữa cả có bốn không được có tám là không gắn được phải không ờ cốt 8 này không cắn được 14 này. đúng rồi nhờ có cấp 6 vào ngon cúp 6 là thấy bắn chuẩn nhất nó vừa không không sâu như cúp 8 nó gõ cái ghìa nó mỏng quá. tắm lòng thấy nó hẹp quá mỗi lần zoom ra gì nó hẹp luôn góc bố thì nó hơi mình cũng được nhưng mà nó không sâu nhưng mà cốc 8 thì nhìn nó sẽ rõ hơn cốc 8 nó chuẩn nhất nếu mà gắn được tại xanh lên nhiều lắm mini nữa này ừ, tôi bỏ rồi lại hot, có lại có cốt 8 luôn kìa lấy cốt 8 không không ờ, <laughs> không nó xài được đâu hay vậy làm nhiệm vụ làm nhiệm vụ thì thì sẽ được skin súng ừ, vậy mình làm nhiệm vụ ờ, mình làm làm làm nhiệm vụ oh. AK sẽ được skin súng AK phải không? Có M4 Chỉ M4 phải không? Cứ được 19 kill là được phải không? Không 500 kill 500 kill 500 <laughs> ờ. kill su xuống trường AK được không? Xuống trường là được cao được tôi được AK mà bốn được nhưng mà Uzi nó... là ờ, lấy nó nó không được nó nó sẽ tặng cho mình một khẩu skin của mùa bốn phải không? ờ, Ở trong vô coi bản nhiệm vụ không không? Không biết. Vô cái hình đại diện á. Dạ. Vô cái dòng cuối cùng. Yeah. Dạ x6 này xin đến 6 đi đây đây ăn đi <laughs> tôi có dẫn thanh AG lấy không có có flash hai đôi rồi có một bên kia rồi để tôi nhảy qua ông ha đi đang nhảy qua này để <laughs> qua chết không Nước nhiều không? Tôi hết nước Có ba này Đang lên này Thì để đi, khỏi Đừng có cháy, rồi mất rồi, cũng mất Một kêu nữa sao lên được thì trên vậy cầu thang bên kia lên cuối cùng có cầu thang bên trái cầu thang đối diện cầu thang lúc lên đó có một kiều nữa <laughs> được, được. đây có bọn có bot đâu rồi đây x6 này ba đây này năm kêu đó bắn đi dám thanh AG nữa thấy không bên đây nè Nó bị bom nổ chết rồi Trốn lấy nước không lấy nước lấy vớt máu không máu được khó rồi thiếu nước mà xuống rút sơ sơ nữa mất quẩn nữa nước ở đây này nước đây đâu Ở lốt xác này không ta Sang này Chịu chịu chịu Có 6 phớt Đây có người không ơi. Qua đây cam đó Bên nhà cam đó Bây giờ xe qua kìa lên xe kìa kéo bên ông kìa lên nhà vàng cam đó phía sau còn đó Ôi. hay lắm nó đi xe kìa ờ nó chạy luôn rồi à? còn còn còn mà đậu rồi dừng, nói dừng xe rồi nó đậu rồi nó đậu rồi đó nó vào nhà rồi tưởng thấy nó đây đầu ra bên này may quá may <laughs> nó dừng ở đây hay là nó thoát luôn nhỉ cực a rồi có rồi, bắn rồi sát ở ngoài nữa Cấp 4 mà 3 Cái giảm giật nó chạy, nó chạy nó đâu là Ê Không có xe ta có xe lên chơi đó Vậy lại lại không để ý Nước nhiều quá lại không để ý đến hướng của nó rất nhiều quá thôi khỏi lầm không có xe rồi Ồ sao quá không có xe sao đi xuống đây lấy xe nào ơi cái này có xe nè ôi ôi bot bot bot bot ơi ơi nó bắn được chỗ nào vậy thôi bỏ đi bỏ đi chạy thật đi bắn trên đồi á có người chạy kìa có người chạy ở hướng ờ, hướng hướng hướng, hướng, hướng trong này này mình đi bốt vào bốt thôi ừ. bắn đi xuống bắn đi mình kim kêu à, ờ, à chạy xe chạy qua đi xe chạy qua đi tông xe tông lại không được nhỉ xe tông lại không được hả xe tông lại không được kêu không lên nhà này, lên nhà đó Raven rất ơi Hướng 165 có bốt kìa Bên kia có người á Hướng bao nhiêu? À Người à sao nhảy ra ngoài nó trên đồi nó trên đồi kìa trên đồi kìa cây gốc cây á kìa có thằng chạy lên kìa hai viên rồi à. nó sau thằng đó lại có người chạy dưới kìa hay vậy <laughs> luôn nó đâu kìa bắn đi bắn đi nó đang vô máu nó bắn gần thằng đá ấy. không đó. cái thằng đá to to nhé nó đang bắn tim cát đấy rồi sao không thấy nhà nó ngồi đâu đây đâu bắn được ngoài bo không ơi chạy qua nhà nào đi thấy thằng đó kìa bên đây thằng rồi vào vào một viên rồi nóc luôn rồi úp hai viên rồi một chiếc nóc kiểu rồi nóc rồi ừ. nóc vào bò nó không cấu rồi ngoài con bờ gần cũng sao ở dưới đó con thằng nó con thêm luôn đó thằng này nóc nó về được kìa, cứu kìa. Rồi. nó nó gần tảng đá kìa nó gần thẳng đá thấy cái tiếng súng cái tiếng súng của thằng để hướng hướng SE hướng SE cái thằng à, à. nó chạy qua hướng kính kế bên mình có tím nha à, phía trước mặt luôn chết luôn bot Bắn đi. kìa nó chạy xe đỏ không nó chạy kiểu xe nó đỏ chạy ở dưới nhỉ ở dưới kìa thấy ở xe đỏ đậu dưới không ngay trong đó đó có thằng đứng trong đó đó có, có, có. thấy hình có con chó không có có có có có có mình qua này có thằng nó chạy vào cái xe đỏ đấy hai thằng nữa nha hai thằng hai thằng hai thằng nó đang cam đó con thằng đang cam đó đúng Hoàng. rồi có một qua thằng... nhà vàng đi vô có một thằng đang cam nhà đẹp luôn nó kìa nó qua kìa cẩn thận thằng thằng thận thằng ở trên đôi bắn cẩn thận thằng ở trên đôi bắn thằng ở trên đôi thằng ở trên đôi rồi rồi rồi, rồi. thằng ở dưới hạ rồi phải không thằng trên đồi kìa nó bắn cao kìa ờ con ốp à chưa vào mình nó bắn vào chân này vào đâu ấy của mình nhưng mất mất máu nhưng mà không mất phát mất mũi bắn nó đi nó đang bắn cái thằng chính à ờ lần này vào tác không có một thang dưới ra luôn chất bài cái bần cái bần cái bần hướng nào móc vào ngoài hướng nào giỏi quá cứu tôi quay lại cứu tôi cứu tôi cứu tôi <laughs> hiểm quá máy mình chạy móc qua bên kia nó đang bắn còn ờ, một thằng lẻ có máu chưa hai thằng lẻ Coi coi nóc có đóng không Từ từ từ từ từ đâu à thấy thấy thấy nó nó hướng nó hướng bảy năm chạy qua đây nè bên bên trái bên trái bên trái con thằng nè bot bot thằng này bot rồi không phải bot không phải bot trước mặt còn có người trước mặt còn có người trước mặt hướng hướng một hướng e có người trước mặt hướng e rồi hay lắm đó hai trái tim giống nhau rồi nhỉ alo alo alo đó ôi vậy nãy thằng nãy là ông bắn chết luôn hả chấn nó chạy qua bắn luôn à <laughs> mình thấy là thằng có một thằng chạy hướng đó rồi không không cái thằng mà à, đồ cỏ nãy là nó không nóc nữa bắn mà bắn gạt giò gạt giò nó luôn rồi bắn chết gạt giò nó luôn rồi mình quay qua gạt giò ở bên cánh trái của bên bên, bên cánh phải của nó à nó không nhìn thấy ừ. đồ cổ đồ cổ kia là đồ cổ kia là nốc chất lùng không vâng. nốc nốc đồ cổ kia là nốc thôi vậy tại sao tại sao hai team này nó lại ờ mình thì cũng thấy lạ thật hay là hay là cũng một thằng chết bom <laughs> thằng đồ cỏ kia là còn thằng bị bên kia thằng đồ cổ kia chắc chắc con thằng bên kia chất lượt quá thằng kia nó chất lượt ừ. ừ Ôi, vậy đâm, đâm lại bắn chết Kia là người, thằng mà bắn là kia là người này, sau đó thằng nhảy qua cũng là người, thằng cuối cùng nhất đấy Vậy có một còn một thằng nữa là Là đâu nhỉ? không ai nhưng kìa toàn bút ba tim chơi nãy đông đông sợ cái này that gì trời không tới luôn tới mà bay giật lùi giật sao vậy bay giật lùi giật lùi lúc này nó chỉnh lại bay gần xỉu rồi à. tôi có team luôn nhắm thành nipper nè bình thường bắn thì không có đâu hay <laughs> là lần này chỉ hai lần này chỉ bắn snip thôi à bạn bắn bắn bắn xuống trường thôi nhỉ để nhận được skin nếp Có AK AK mà giảm thanh là nó không biết ở đâu nói giật một tí Nếu mà sấy Bắn single mà ừ. Single kiểu uh, Nipper Một viên một pháo Ừ Nó mạnh mà bắn kiểu ấy Cái M4 nhưng mà bắn single nó mạnh phết nhá Không phải đùa M16 10 10 10 16 đó. M16 mạnh mà. màu mười sáu sẽ chuẩn là mạnh lắm map này em thử đổi ờ, bắn uh, ờ, hollow để mất cái tóc map này à ừ. map kia thì hollow nó hơi tù hơi tối tại hollow mà lúc mà mình ngắm lúc nào nó cũng vô tâm đó nha còn kia sáng quá là bị ờ, chụp tâm Xé không kỹ là bị chịch tâm Nhưng mà map Có hello Map xếp đốt nó đỡ tù luôn Sáng hơn ừ. Đúng rồi Nhưng mà Đối trong rồi thì Đúng kiểu đúng người hay có lúc mà nó nhìn nó nó, nó, nó tối tối nó chủ quan hơn Nếu mà sử dụng cái cái video nóc này nó sáng rồi nóc này không có không có cỏ tại tôi tại tôi ờ, chơi tôi thấy nó vậy thôi còn tùy người lúc mà sấy là lúc nào ờ, địch nó cũng nằm trong tâm đó ta ở trên này có có ba này chắc là tôi chạy qua chúa đang đứng một cái chống này làm sao để biết kêu có ba sao dữ này ông có kênh mẫu mẫu ba chưa có kênh mẫu rồi. chưa ờ tôi mua cái đó là tôi mua chứ quên Kim là mua vào ừ. tóc uh, tóc mảnh nó mua bằng mảnh mũ rẻ mà FPP cũng đâu thấy được cái mũ đâu chỉ có đồng đội thấy à <laughs> ở đâu vậy trên cùng nhất à thế à? Wow. No. nhận thêm M4 luôn M4 ở đây cũng khó này nếu mà sau này cập nhật cái chế độ mà không có cái không có cái hiển thị trên bản đồ ấy chắc là đánh, đánh hơi khó đấy nhỉ mình nghe ừ. nghe thông tin đồn đồn đồn thôi chắc không có đâu tại mình chơi cái điện thoại nó khác máy tính cái nhưng mà nghe nghe mỹ nghe mỹ mỹ mỹ mấy thông tin ngoài thì đang dự định là sẽ sẽ giống như bản máy tính ấy có người ở cạnh kìa ờ, trong bản máy tính ấy sẽ không có tiếng bước chân nữa chỉ có cái tiếng à, nó chỉ có cái tiếng tiếng tiếng hướng nghe mà có tiếng nghe. thôi tiếng rồi có tiếng mà mình nghe trên này là ngũ ba nữa mình kìa à gì khó chơi lắm khó chơi lắm cả cái tiếng xe cũng không có không có kiểu như điện điện điện thoại mà điện thoại mà chắc chắn là sẽ có cập điện thoại mà không mang phone không giao phone là khó không mang phone sao mà nghe được không nghe được F4 phá phần xến mới nghe được ừ. Đang thấy ở, ngoài này có con phe này có con phe chưa rồi cho Nipper này là nó phải có tai nghe chuẩn đó. cái tai nghe bình thường mà mua mấy chục ấy là nó sẽ không nghe được đâu nó kiểu như nó không có thay ờ ông thanh vòm hay ông thanh gì ấy tôi nghe là phải tôi nghe 7.1 rồi đó mấy triệu bạc tai nghe bình thường thì nghe cũng bình thường à. tai tai nghe bị tai nghe bình thường nó chỉ là có âm thanh hai vòm phải không có nghĩa là nó âm thanh hai hai hướng cũng cũng vòm nữa mà nó không chuẩn à chuẩn nó có những người có tai nghe nó kiểu như là nó rất có nhiều hướng lắm có người bảo là tôi biết nó ở cái cách cạnh bên à là nó đeo tay nghe chuẩn xịn ấy nhờ chắc là phải triệu trở lên tôi cũng nghe cũng biết nó cạnh bên cũng biết hướng nó mà không chính xác rồi không chính xác như cái đó mình đang đang sử dụng tai nghe gì tai nghe, nghe gì tai nghe gì 400 ngàn đấy chín sáu mươi gì đấy cái tai nghe gì tai nghe khiển khiển thính khiển thị thính gì đó cấp 2 không thấy rồi nhưng mà nhưng mà nhưng mà test trên bản PC ấy là nghe nó không chuẩn ấy. Test PC là nó thiếu hai cái lo thiếu đó không biết đi ở đâu ấy thiếu hai cái lò Đúng cho nên là nó cứ nghe nghe nghe không được chuẩn không biết nó ở đâu thiếu hai lò sau lưng bảy chấm và hai lò sau lưng luôn có hai thằng boss mà thôi chơi chơi cái game nâng cấp nâng cấp tối hết rồi cấp hai món không trúng mình có sẽ được hả có lấy máu không có nhiều máu không rất nhiều lắm có cóp không có dư cóp không không có mình lốp xuống xuống dưới này bắn tên tên ở dưới này đi nó đứng như một chỗ à không bắn gì hết có hô ba này bắn đi kìa thấy rồi thấy cứ tưởng là nó không vậy bắn cạt rồi nó được kêu không được kêu giờ mình đã bắn mất rồi à, xuống lốt lũ ba thôi ba với mẫu cấp có gì cấp bầu bự ai sẽ cấp 2 thế thế bạn có có bốn á à thế nãy bạn có có bốn thiếu cốt à ừ. and then là gì à rồi có rồi con có đủ tám kêu nữa Có cấp 4 cấp 6 luôn rồi có cấp chưa sau này. đi đi đi có cốp à chỉ thôi có lấy phốt không không không bỏ thôi đi đi đi đi xe nào có người bắn đi xuống bắn đi có người có người nha rồi ôi sao có xe đó ta không đâu robot thôi bắn đi bắn nó không biết nó nó có ak có gì này. M4, đạn M4 này rồi coi đây mũ ba đi có người trước mặt hướng n với kép kìa bắn không bắn đi thấy chưa qua đó bắn lại có người tiếp kìa ở, ở hướng uh, à, 240 không phải à bắn rồi nó bị hạ Đây, rồi trong đó có người kìa nó bị hạ rồi trong trong kìa, gần kìa. trong cái đâu có người trong cái đâu có người bắn đi trước mặt bắn đi đó trong đi đi gần cam cái đâu nó bắn kìa nó bắn không kìa nó bắn kìa nó bắn thằng kia đâu thấy à nó xem phía sau chiếc xe sao xe hư thấy không cái xe hư kìa nốc rồi trời thật <laughs> là tôi biết nó là ngu mấy nó có một thằng rồi tôi xuống tôi xuống tôi lốt đỏ, xe chạy không được hả để biết mà ra nhà đây thấu luôn nhà có em bao nó bắn chắc bắn xa lùn đấy nhỉ không phát ra tiếng động gì cả ờ cấp, lấy cấp tám không lấy chưa ôm hết xăng rồi không lấy lấy cấp tám không không lấy rồi thiếu mỗi AK thôi nhìn ừ, ờ, cấp 6 sao được rồi cấp 6 là xài tốt hơn cấp 8 đấy mở ra mở ra là có thể bắn được luôn còn cấp 8 mới mở ra đôi lúc là mình không quen ấy. nó kiểu như zoom quá ừ. gần đấy mình thấy là xài cốc 8 giờ trục chặt nhất trong tất cả các loại cốc top top 4 này rõ ràng có thể bắn được luôn top 8 là bắn do bắn trực quen có người chạy ở trên đồi ở hướng 15 kìa có tên bốt bắn đây rồi đây rồi có một khác đi vô không ơi ờ vô đi trên đồi kìa sao quá Bắn đi Tôi ở đây sao không thấy Đi mất rồi ờ, à. Rồi thế rồi Rồi Ôi chúng ta thì bắt đầu tăng xong rồi chạy không đấu kêu chả này không đấu rồi chạy qua bo đi ừ chắc là mình gặp gặp ở đâu mình tiêu diệt luôn nhá hai mẹ hai mạng nữa hai mạng nữa không? đã biết đã biết gì chưa cá thằng kia được chưa? để nó giết luôn ổn thấy qua đây đi mình thấy một thằng nằm ở đây rồi Đấy. có một thằng nằm ở hướng 30 có một thằng nằm ở hướng 30 hướng 30 cái cái đống cỏ hướng 30 trước mặt nó khoảng mấy mấy chục mét kìa phải đâu phải đâu phải ở ờ, thế à? không phải đó ê ê ê ê trên trên núi thì nó bắn tôi kìa yeah, nó nằm ở hướng 30 kìa xuống xuống xuống xuống trên núi trên núi nó bắn rồi đó đây vậy trên trên kia mà mình hỏi trên kia mà trên núi hướng bao nhiêu chị trên núi còn tìm trên núi còn tìm xuống xuống xuống xuống chưa thấy ở đâu nó sao đường nào còn thêm đó là hết rồi ạ văn chấp bà uống nước đi dùng đi lên kề thấy kề thấy rồi đâu hay lắm thôi không được đâu bắn được đâu để, để cứu được bây giờ lấy xe đi nó qua vào bắn cái gì bắn mạnh ông bà luôn ông bà nguyện chưa thấy nó ở đâu à thấy nốc rồi cái gì? rồi biết rồi đó chạy vào đi nó nốc trên ba bốn năm ấy chạy đi nhặt chạy thẳng bon đi ờ thế chạy đi tôi chúng nó đón nó ngũ ba xong mình bắn nó cái là nó đi luôn nhỉ <laughs> chắc là nó được cứu đâu một kêu nữa một kêu rồi trước mặt có người kìa trước mặt có người kìa trước mặt chúng 30 có người kìa bắn đi bắn đi mình cho bắn nó người người người ngay tảng đá ê ê người ai bắn đấy bắn <laughs> mình định bắn từ lâu rồi nhưng mà nó đang ngắm nhưng mà mình thấy nó bắn mình phải bắn ủa mà tôi đủ không đủ rồi đủ rồi đủ chưa chưa đủ rồi